trời đất ơi dạ cái đống gỗ liêm quý của tôi đống gỗ quý của cha đâu hết rồi trà dạ con trẻ làm củi đốn hết rồi cái con nhỏ này không quýnh là không được mà à, à, không không không không được đánh em trà định phá nát cái nhà tao hả củi là do tài trẻ là lỗi của tài cứ đánh thì đánh tài đi tài chịu đau được em chà đau tài không chịu nổi dạ con xin lỗi cha xin lỗi mẹ con biết là con làm cái gì cũng sai làm cái gì cũng không đúng với mọi người thành ra phá hoại cái này cũng tại mẹ con mẹ con nuông chiều con từ nhỏ cho nên nó là con chỉ việc ăn với ngủ thôi con chỉ biết quét nhà rửa chén lau nhà thôi à bởi vậy làm dâu mới khổ như vậy đó cha mới là người khổ nè con nguyên cái đống gỗ liêm quý của cha con nghĩ sao mà con trẻ ra làm củi vậy trà con xin lỗi cha Xin lỗi mẹ Mong hai người cho con một cơ hội nữa Mẹ dẫn con một chuyện mà con muốn làm Con không tin là con không thể làm được việc này Em vợ Em vợ Chỉ biết làm việc nhà Được Vậy thì làm việc nhà sao bắt ghế ngồi đây Dạ thôi cha Con thấy con làm cái gì cũng phá hoại hết trơn á Con buồn quá à. Nhưng mà có một chuyện mẹ dặn con á Nhất định là con làm được Đó là nhìn trong Ngó ngoài <laughs> Nên con quyết định á Là bắt ghế ngồi đây Rồi con làm á Là nhìn vô trong Ngó ra ngoài Cái chuyện dễ như vậy á Con nghĩ là con làm được Con sợ không đụng tay tới cái gì hết Là không đổ bể Không phá hoại Lúc đó cha mẹ đỡ bực bội con hơn con này nó khùng quá có ổn không trời chắc mình phải suy nghĩ lại giữ con nhỏ này bên cạnh không biết là quả hay là phước nữa kiểu này chắc là quả nói quả chứ phước kiếm đâu ra mất công liên lụy tới mình nữa cha thấy không cha cái chuyện nhìn vô trong ngó ra ngoài dễ như vậy con mà ổng làm được nữa Thì cũng chết đi cho rồi vâng. Em vợ thiệt là dễ thương Ngoái cái cần cổ cũng dẻo Sao Bà, vậy anh? Lấy thuốc Thuốc gì? Anh bị gì vậy? Thuốc mất trí Giờ tôi không biết nhà này của tôi hay của con trà nữa Thôi vô nhà đi Khùng quá trời khùng tới bây giờ Tôi cũng không biết là mình đang tỉnh hay đang mê nữa bà ơi Cái con nhỏ này Mới về làm dâu có một ngày một hả Làm hư hao không biết bao nhiêu là tài sản quý giá của mình Hay em tính vậy Mình trả nó về cho mẹ nó Rồi mình cưới vợ khác cho thằng Tài anh thấy sao Mới sực giàu đỡ được chút xíu Bà nói tôi muốn bệnh lại luôn rồi đó Ủa Bộ bà nghĩ là tôi không muốn trả nó về cho mẹ nó hay sao Cứ nghĩ tới cái chuyện mấy tấm da quý của tôi Nó đem đi nó giặt Là tôi muốn đuổi nó đi rồi Chứ đừng nói chi tới cái đống gỗ liêm Mà nó chẻ ra nó làm củi Khổ cái thằng Tài nó thương Thì mình phải chịu chứ biết sao giờ bà Bây giờ tôi nói bà nghe nè Bà đuổi con Trà đi đúng không Rồi thằng Tài nó sẽ sống làm sao cứ nghĩ tới cái cảnh nó ủ rũ buồn bã không ăn không uống cái gì hết là tôi chịu không nổi rồi sức hết dây dầu này cũng không hết bệnh nữa thôi xét cho cùng duyên số của con mình nó vậy phải chịu thôi bà ơi mình làm cha làm mẹ phải độ lượng để cho trong nhà nó êm ấm thôi mà tôi nghĩ là thời gian à, từ từ rồi nó cũng thấy mình à, nề nếp đâu đó rồi nó sẽ tâm phục khẩu phục mà noi gương theo việc này tôi giao cho bà dạy dỗ nó đó bà là nội tướng trong nhà được chưa anh giao cho em làm tướng thì em có quyền trảm quân nếu như nó không nghe lời ủa bộ bà không thích làm vợ đảm mẹ hiền hay sao bà thích hù cha con tôi quá vậy bà thích làm hổ báo sư tử lắm hả em mà hiền thì đâu có ai sợ ai chịu nghe lời em đâu thà em mang tí hung dữ vậy cũng được Miễn sao trong mắt anh Em sống đúng với bản chất của mình là được rồi Mà nè Giờ anh đi theo em đi ra ngoài Coi cách em dạy con dâu mới ngày đầu bước về Đi Vậy là gặp anh nữa hả Đi theo em Khoan khoan Cầm chai dầu theo cho chắc Nhìn con trà là tôi thấy tôi muốn bệnh nữa rồi đó Dạ thưa cha, thưa mẹ Con biết là con có nhiều tội lỗi Con là đứa con gái hậu đậu lại còn ngu dốt con mong á là cha mẹ sẽ dạy dỗ con dạ con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ đó bà thấy chưa tôi nói với bà rồi nó hậu đậu vậy chứ nó cũng ngoan nó cũng lễ phép chứ bộ nó biết lỗi rồi thôi từ từ rồi bà dạy cho nó nha con biết nói như vậy thì cha mẹ cũng yên tâm về mọi chuyện đã xảy ra rồi thì bỏ qua hết dạ con cảm ơn cha con cảm ơn mẹ Bắt đầu từ ngày mai Con phải làm những chuyện như sau nè Dạ Con làm chuyện gì cũng được Chỉ cần hả là không phải động não Với lại không có mệt nhọc tay chân Là chắc con làm được Con không cần phải làm những chuyện động não Động quá Mẹ sợ con khùng giống như à, Nhưng mà Cực nhọc tay chân Thì không tránh khỏi Con phải làm một số chuyện Là phải lao quét dọn từ trên xuống dưới Từ trong nhà ra ngoài giường Chàng đét ơi Tính hết nhà cửa ruộng vườn nhà mình Chắc cũng phải 10 mẫu đất Có một mình con làm Chắc Từ khi trời bình minh Đến mặt trời đứng bóng Vậy làm sao mà con sống nổi hả mẹ Ch Cha cha mẹ Hay để cho Tài phụ với em vợ nha Hồi nào tới giờ Con có làm việc nhà đâu thì con phải phụ với em vợ chứ lỡ như mà em vợ mệt quá em vợ chết xong con ở với ai chà <laughs> con hiếu với vợ dữ ha con ừ, dạ con giống cha con khỉ cha là chỉ có hiếu với ông bà nội thôi nha còn với mẹ của con cha chỉ có tình thôi nghiêm túc đàng hoàng để dạy con nè mẹ muốn con sống khỏe sống tốt cho nên mẹ phải dặn vợ con một vài chuyện Trà nè Phải tận tâm chăm sóc chồng Không có bắt nó trẻ củi giống như ngày hôm qua nữa Con bắt nó lao động cực khổ Tổn hao sức khỏe Nó chết sớm là con á Thành quá phụ Đi lên chùa tu suốt kiếp luôn đó biết chưa Dạ Tâm nguyện của con là được đi tu mà mẹ Đi tu hả Thì không phải lao động cực khổ Lại còn được ăn chay Rồi ngày đêm nghe tụng kinh Như vậy á Thì cũng bình yên con không sợ bị cạo đầu hả cạo đầu á, thì đỡ có chí <laughs> Vậy thôi ờ, con đi làm nha cha mẹ Dạ ừ. <laughs> Đó, mà coi á Nó giống như là cái đuôi của con trà vậy Làm sao mà mình trả con dâu về nhà mẹ đẻ nó được hả bà Thôi cũng an tâm ha Coi như là nó không biết lỗi biết phải rồi Sao mà cứ bám như cái đuôi vậy Chặt đuôi bây giờ chồng có làm gì sai đâu Mà lúc nào em vợ cũng hù chặt chém tài hết vậy Khờ khờ khờ khờ khờ Biểu biểu biểu Ở lộn à, Hai khờ ra nói nghe Nhanh ra nhở này nè Cửa không có khóa Muốn nói gì đi vô đây rồi nói nè cầm cái bịch đậu này vô đưa tận tay cho ta nhanh đi khoan khoan khoan khoan gì đây cái bài đặt vẽ tranh nữa cái rồi cổng nữa cái cổng ai cổng trà cổng lần nào chưa tôi nhắm cổng được không rồi Cái mặt mà lắc đầu chỗ này là mơ đúng không Mơ mộng rồi vẽ ra bức tranh này đúng không Cậu đừng có mơ mộng nữa Cậu đừng có vẽ mấy hình tầm bậy tầm bạ này nữa Cậu đi một mình đã khó rồi Cổng nổi ai mà đặt cổng Khó nhưng mà vẫn sẽ làm được Muốn đi nhanh thì đi một mình Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau Nhưng mà đi xa trà sẽ mỏi chân Cho nên tôi cổng để cho trà đỡ mệt <laughs> đúng là chỉ có mấy thằng khờ với cậu á mới nghĩ ra cái kiểu này thôi bây giờ người ta có tiền người ta đi xe lửa nè đi xe bò nè mình đi tàu nè rảnh ha cổng cổng cổng cổng làm như mẹ cổng con sến xúa quá cậu ơi mà nói cậu nghe cái chuyện cổng kiết á nó không quan trọng nó quan trọng á là trà thương ai trà muốn đi với ai mà nói thẳng cho cậu biết luôn trà là trà thương tôi trà thương thằng lục cho nên mà muốn đi á thì chỉ đi với tôi thôi không cần tới cậu khỏi cổng kiết cho nó mệt hiểu không sao nói bộ không hiểu hay sao mà cứ đơ đơ đơ đơ vậy tuyên bố với cậu luôn nha tôi mà có tiền á là tôi đưa trà lên phi cơ bay cái dèo mất khỏi cái khu này luôn á cho cậu khỏi kiếm luôn á sao kiểu nói chưa hiểu nữa hả nè nè ngoái cái lỗ tai dính cái lỗ tai lên nghe cho rõ trà chỉ thương một mình thằng lục này thôi có đi á là đi với tôi không bao giờ đi với cậu hiểu chưa tại vì tôi với trà là thanh mau trúc mãi hiểu không không hiểu ở trong tiếng tàu á mau là long mãi là buôn bán hai người đi bán long hồi nhỏ à, không biết là cậu khờ thiệt hay giả khờ nữa không biết câu nào trả treo câu đó nhanh miệng quá nói lộn thanh mai trúc mã hiểu không nghe rõ chưa cho nên trà mới mướn nhà tôi ở cho nên cậu dẹp cái mộng cái mơ đi nghe không gì vậy bộ tôi nói cậu không hiểu sao đứng cà đơ cà đơ cà đơ vậy đó mà thôi chắc cậu không hiểu đâu bây giờ chỉ cần cậu hiểu một điều nè mang cái gói đậu tình yêu này nè đem vô cho người tôi thương nghe chắc hiểu rồi đúng không làm liền đi khoan từ từ làm gì mà gấp vậy nghe dặn nè gói đậu này tôi mua tới 5 đồng lận đó không có được ăn dù chỉ là một hột đậu ơi cái thằng điên này mày điên vừa vừa thôi điên hả mày mày điên hả cái thằng cái thằng à, à. à, mày mày anh lưu anh làm gì vậy bộ muốn ông bà chủ ra đạp cho te tua hả cậu ta đi vô trong nhà đi chả có chuyện riêng muốn nói với anh lục Trời trời, sao xạo xạo Trà cả ăn chi vậy? Nó dục bịch đậu tới 5 đồng lận đó Không để cho anh Lục quýnh cho đã cái nư Anh thôi đi Giờ có chuyện quan trọng hơn nè Chuyện gì á? Hôm nay á, Trà muốn nhờ anh Lục giữ chân bà Điệp Nghe nói á, là bà sẽ ra ngoài chợ sắm đồ Trà muốn anh Lục làm cách nào á Mà để bà đừng về sớm Trà cần thêm thời gian để tìm cái dòng Ừ, biết rồi, anh Lục đi liền Bà Điệp trước mắt quá thương Lục thật Lục cũng thương em vợ nên mới mua gói đậu cho ăn Mình cứ dứt đi Lục mua lại cái khác cũng được mà Học Mình sẽ mua Không cho em vợ ăn đồ ăn của Lục nữa chồng mua cho em vợ nè Cảm ơn cậu Tài Sao bà mang đi đâu mất tiêu rồi Lục biết là em vợ thích ăn đậu phộng Chắc Lục thương em vợ thật rồi Cũng đúng Vì họ là thanh mai trúc mã mà loại thuốc này Bộ bà bị bệnh gì hay sao vậy? Ăn đậu nhiều là khát nước lắm Cảm ơn cậu Tài Cậu Tài tốt quá à, Vậy cậu Tài đi với Trà nha Ừ Đi ui ôi trời ơi giải đẹp quá vậy thím công nhận nữa nha thím có cặp mắt thẩm mỹ dễ sợ luôn nè cái này á tôi lựa để làm quà biếu tặng chị ôi nhờ công của chị mà thằng tài nó cưới được con vợ ngu xuất sắc luôn vậy đó cái gì con trà mà nó ngu hả thím chứ còn gì nữa nó như là người cõi trên xuống vậy đó nó không biết làm gì hết trơn á nói một đường nó làm một nẻo chỉ một đằng nó làm một chuyện ủa sao kỳ vậy ta sao lạ vậy chị có tin không tôi kêu nó ở nhà nhìn trước ngó sau chị biết nó làm gì không nó nhắc cái ghế ra ngồi giữa nhà chút cái nhìn ra cổng chút nó nhìn sau nhà nó làm vậy hoài như là một con rối bóng trần đời có một vậy đó ôi trời trời thật ơi sao kỳ lạ vậy hay là có khi nào nghèo quá đó thím rồi tới chừng lấy chồng giàu có bị khùng khùng không <laughs> ai mà biết đâu chứ tôi là tôi chỉ mong có đứa con giàu ngu mà đâu có ngờ con này nó ngu còn hơn những gì tôi mong muốn nữa Nhiều khi tức muốn ói máu Mà những gì mình mong muốn thì mình đâu có nói được gì nó đâu Sao mà tôi thấy Con nhỏ này nó mới về được có mấy ngày nó phá của banh chành hết trơn Ba cái đồ quý giá trong nhà Nó đem ra ngâm nước Nó lấy đồ nó sạc hả Hư hết trơn đồ của tôi Tôi phải đi ra chợ tôi kiếm mua lại đó Tôi đang tính kiếm người làm lại Chứ mình trà nó quản không nổi Nên tôi mới ghé đây nè Nhờ chị để ý tuyển giùm một người nào Làm việc nhà giỏi giỏi chút giùm tôi ừ, được, rồi Thiếm, được rồi ờ, Chuyện đó để tôi tìm người thật nhanh cho Thiếm nha ừ. À quên nữa chứ Hồi sáng này người ta có giao thuốc rồi đó Thiếm Để tôi vô tôi lấy nha À Thuốc này Thiếm Nè, nè Thiếm nhìn đi giống y như nhau vậy đó con mắt thường là không bao giờ ai nhìn ra đâu nha Anh thấy không ừ vậy thì tốt thuốc này tôi cũng từng uống qua lúc sanh thằng ba toàn à đúng là tôi cũng không phân biệt đâu là thuốc thiệt đâu là thuốc giả nữa ừ thôi vậy thì thím cứ cầm về đi ừ, sau này thím muốn cho ai thì cho ừ. thôi vậy à, tôi cũng tranh thủ về Giờ nè anh Đông cũng đang trên đường về đó Tôi phải đi về nhà trước ổng Chứ về nhà ổng không thấy tôi đâu á Ổng lại càm ràm nữa Thôi tôi về nha Đúng Dạ Biểu coi Gì mà Nè Tự nhiên á Con kêu mẹ kêu thím nhỏ qua đây làm gì vậy Có mua gì phải không Mẹ không cần biết Mẹ chỉ cần biết á Đây là cách mà mẹ chồng chuẩn bị cho nàng dâu tương lai Ui <laughs> cái thằng này Nói chuyện với mày giống như là nói chuyện với đầu gối vậy đó Mệt ghê Tao đi vô. Tại Cái gì vậy con Sao đổi thau nước lên đầu? à. Em vợ đang giặt khăn mà Con làm cái trò gì mà leo lên trần nhà Bắt chồng đổ thau nước vậy Dạ con đâu có bắt đâu tại vì cậu tài thấy con leo lên leo xuống sợ con mệt mới ra phụ con á chứ mà thiệt chán ghê cậu tài khờ ơi là khờ dạy bao nhiêu cũng không được hết trơn á tài à con làm như là trời hành con vậy á mà mẹ hôm nay con đâu làm gì sai đâu đúng không mẹ con làm đúng như ý mẹ nói con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài bây giờ chỉ việc lau từ trên xuống dưới nữa thôi là được rồi thôi thôi thôi thôi, thôi được rồi con con xuống đi mai mốt chỉ cần lau dọn từ trong ra ngoài thôi không cần từ trên xuống dưới đâu thôi nghỉ đi xuống xuống còn con nữa bỏ thau nước xuống ừ. cha kêu xuống thì xuống đi dạ con làm vậy mà coi được hả dạ chồng sợ em vợ té mà ra đi À Cuối cùng cũng uống được ly trà của con dâu nó pha Em còn tưởng Nó xếp ly từ bếp đi vô tới trong đây Để cho mình uống từ từ đó chứ Bà nói quá Không lẽ cái chuyện pha trà nó làm không được Có làm được cái gì đâu Cứ mở miệng ra là anh binh chầm chầm chầm chầm hả ủa thì nó là dâu tôi tôi phải binh chứ không lẽ tôi đi binh vợ hàng xóm à cha mẹ ơi cha mẹ yên tâm chỉ cái việc rót trà thôi á là con đã học cả nguyên một đêm cho nên là bây giờ á cha mẹ có thể an tâm thưởng thức trà của con con không có làm đổ là nữa đâu cực quá hả con thôi ráng chịu khó nha dạ cha tin là từ từ con sẽ quen con sẽ làm được thôi mà dạ hôm nay làm tốt đó trà pha vừa miệng uống ngon cảm ơn mẹ Con dâu Pha cho cha thêm một ly trà nữa đi Dạ à, à, Trời đất à, à, dạ. Có sao không anh à, ch... Mới khen cô tức thì Giờ là vậy nữa Con xin, con xin lỗi Dọn dẹp đi Hư quá trời à Dọn đi anh sao rồi Không sao không sao Ngồi xuống đi Có phỏng không đó Ờ Bị dập <laughs> Cái gì vậy Trời ơi Sao để cái bình trà ở đó Con nhỏ này Anh Có sao không à? Cô là người hay là quỷ vậy Sao toàn làm những chuyện hại người không vậy Sao ngu ngốc đần độn dũng vậy Không, à. không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, trời ơi bà trời ơi bà đánh vậy con trà nó không sao mà thằng tài nó có sao đó đánh kiểu đó hồi nó chết sao Anh sao rồi? Bà đẹp sao mà nó rác quá bà điệp thiệt tôi sợ nó luôn em quyết định rồi lần này em trả con trà về cho mẹ nó rồi mình cứ giờ khác cho thằng tài bà cứ cho nó ở đây ít bữa nữa đi con làm sao tới lúc đó mà thấy không ổn á tôi để cho bà toàn quyền quyết định anh bị như vậy anh còn chưa tẩn hay sao sao không tẩn Vậy mà còn muốn giữ nó lại làm cái gì Không phải Bà nhìn đi Thằng Tài nhà mình bà thấy chưa Nó bay vô nó đỡ đòn cho vợ của nó Mà nó không sợ đau đớn gì hết Thì có nghĩa là cái gì Bây giờ bà đuổi con trà đi là thằng Tài nó đi luôn Hiểu không Thôi mà Từ từ tính nha Thôi được rồi Vậy thì để con trà nó lại cho em Từ từ em sẽ có cách xử lý nó Ráng làm sao chứ Tôi sợ nó để tôi cái bệnh phải nó chết luôn Thẳng lưng lên Đi trên một đường thẳng Con mà làm đổ cái gà mơ nước ở trên đầu á Thì mày đánh đó Dở cái chân lên thôi nó đi nãy giờ rồi tội nghiệp nó chân nó muốn sụi lơ luôn kìa anh để em dạy con nhưng mà tôi nói cho bà ấy ngồi đàng hoàng lại coi trời ơi vậy mới là đàng hoàng nè không nhớ hả phỏng từ nay mẹ sẽ dạy dỗ con không để con tự tung tự tác nữa trước tiên mẹ dạy cách đi đứng ăn thôi lụm lên cái dạng mặt bà Ý... mày dạy cách đi đứng ăn nói sau đó lại nữa hả sau đó là cách pha trà rót trà làm mọi việc trong nhà đâu đó phải đàng hoàng Chiều riết rồi hư à Đi tiếp Thẳng lên Chà, con có sao không? Con không sao hết mẹ Trời ơi, Sao bà ấy lại đánh đập con mạnh tay như vậy Con không sao hết mẹ Mẹ bình tĩnh lại đi Con sắp được đuổi ra khỏi nhà này rồi Chỉ một lần con chọc giận họ nữa thôi Là sẽ tống cổ con ra khỏi đây Đi ra khỏi nhà đó Mà mang tay mang tiếng như vậy Thì làm sao con làm lại cuộc đời chứ Con không có sợ Tới đâu thì tới Ở trong nhà gì á Mà mẹ chồng thì hung dữ Chồng thì khờ khạo Con gặp hai người đó Con muốn điên lên được Thoát ra khỏi đó là may lắm rồi mẹ Mẹ à mẹ đừng có xót xa gì con con sẽ không sao đâu nếu mà không có mấy lần đánh đập như vậy á thì làm sao mà họ tống cổ con ra khỏi nhà này được con sẽ về nhà với mẹ an toàn và nguyên vẹn con ráng nghe mẹ cứ về nhà đi rồi con sẽ về với mẹ họ sẽ đuổi con sớm thôi mẹ về đi con vô đi ráng nghe trả. mẹ cơm đi Ủa Sao con không ngồi đi con Bây giờ đã là người một nhà rồi Chứ có phải là tôi tới gì đâu mà con đứng con hầu hạ làm chi vậy Dạ thưa cha con không dám ngồi Tại vì tính con hậu đầu Đụng cái gì cũng đổ bể hết trơn Con đứng đây á Cha mẹ muốn gì cứ sai biểu con là con làm liền Chứ đừng bắt con ngồi Con sợ gây chuyện lắm rồi Vậy uh, cha mẹ cứ ăn đi Lát nữa Tài ăn chung với em vợ cho vui Trước đây nhà mình ít ăn chung với nhau là do con bị bệnh Cha mẹ phải đem cơm cho con rồi con muốn ngồi đâu con ăn đó là chuyện của con Còn bây giờ con có vợ rồi Phải hai đứa phải ngồi xuống ăn cho nó giống một gia đình chứ Tôi nó đã không muốn ăn chung rồi Anh cứ mời gọi ép uổng nó làm chi Để nó ăn riêng đi À này Tôi muốn có một không khí gia đình sum vầy giống như nhà của người ta Bà hiểu chưa? Thôi thôi thôi, hai đứa cứ ngồi xuống ăn đi Cha hứa không có la rầy gì đâu nha con Đi đi, ngồi xuống Dạ, nếu mà cha đã nói vậy á Thì ờ, con cảm ơn cha Con hứa là con không có làm gì để cha mẹ bực tức nữa Ừ <laughs> Ăn đi con Nè, cơm đi con đi nè dạ bà ngon quá à. ở nhà mẹ còn bỏ đói con bao nhiêu lâu rồi mà ốc có không ở nhà con không có bị gọi đói mà chạy vô ăn là mình phải ăn nhiều bà coi anh Tài kìa Nó ăn khí thế luôn Trước đây nó chưa có vợ Làm gì có cái chuyện nó ăn như vậy Thôi kệ con ăn được vui rồi ơi nha Kệ cái gì mà kệ Lỡ nhà mình có khách Người ta thấy tụi nó ăn uống kiểu này Chắc người ta tưởng á mình bỏ đói nó lâu ngày Ăn cái gì mà như chết đói chết khác vậy đó <laughs> Cái gì vậy Cái gì vậy Con ăn uống cái kiểu gì vậy Cái gì vậy bà Bỏ đi Giờ hết rồi này Ý. Để con phụ với cha Ở... Cái gì mà lấy lấy chỗ ra Làm cái gì vậy Cái con nhỏ này Không đánh không đâu Hừ quá à, Em vợ Em vợ Thôi bà ơi bà ơi đứng lại à, em vợ em vợ không không được đến em vợ không được đến em vợ ấy da ấy da ấy da nè bà sao quýnh thằng tài đi về phòng gom hết đồ để ra khỏi nhà này ngay hôm nay gia đình tôi chính thức trả cô về cho mẹ cô gia đình tôi sẽ cưới vợ khác cho thằng tài không thể nào chấp nhận một đứa con dâu như cô đi mau vậy là con phải là con dâu của cha mẹ Không phải là vợ của cậu Tài nữa hả mẹ Đúng Tôi giải phóng cho cô Khỏi cái trách nhiệm mà cô không làm được Đi đi Dạ Để con dọn đồ đi liền Nhưng mà trước khi đi Xin cha mẹ nhận của con một lạy Không cần đâu Không ai dám nhận đâu Oh, oh. Không được đợi em vợ đi Tài sẽ chết mất Trong nhà này á Không ai được quyền đổi cha đi Tài sẽ không lấy ai ngoài em trà Em trà là người vợ tốt Trà là vợ của Tài Nên chỉ có một mình Tài được quyền đổi vợ Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thở ban sơ mới về Chà vợ á Là do Tài không biết dạy vợ Muốn đánh Muốn đánh thì đánh Tài nè Muốn đuổi thì đuổi Tài đi Không được đánh vợ Vợ là để yêu thương Để cõng ở trên lưng Chứ không phải là để đánh Và cả không được đuổi Cha không thể ngờ Con lại thốt ra được những lời như vậy để bảo vệ vợ con vì những điều con vừa nói Cha đồng ý cho con Trà ở lại Anh ra đây Anh à, em nói không được là không được Có gì mà không được Thì từ từ bà chỉ dạy nó thêm Nó là con nhà hạ lưu chứ đâu phải là tiểu thư đài cát gì đâu mà biết khuôn phép Thì bà dạy nó từ từ nó cũng biết thôi à mà nè bắt đầu từ ngày mai ăn riêng ăn chung ờ, từ từ tích sao thất hứa với em hoài vậy anh nói giao cho em quyết định chuyện này mạnh anh xen vô hoài à nhất định hôm nay phải đuổi nó ra khỏi nhà chứ nó quậy kiểu này á không có chịu nổi đâu nếu mà mẹ muốn em trà đi á thì tài cũng đi luôn con thích theo thì cứ theo đi bà có quyền gì mà đòi đuổi con tôi tôi nói ở lại là ở lại không có bàn cãi gì nữa đó cưới dâu rồi không có đổi nữa bà mà lo dạy con dâu đi còn dạy không được tôi kiếm người khác về dạy anh có ngon thì kiếm đi em vợ em vợ em vợ đừng khóc mà em vợ không sao đâu tại cậu ta được về với mẹ tôi rồi Thôi đừng, đừng có khóc nữa mà Anh chồng đau lòng lắm mà Anh vợ đừng có khóc nữa Tại sao anh không chịu đuổi nó vậy Đuổi cái gì Bà không nghe thằng Tài nó nói hả Con Trà là vợ của nó Chỉ có nó mới được quyền đuổi thôi Mà tôi thấy nó nói đúng Cưới vợ cho nó chứ có phải là cưới vợ cho tôi với bà đâu nó thấy được là được cho nên tôi không đuổi vậy thôi bực mình quá đi à bà nghĩ tôi không bực mình hả bây giờ chỉ còn cách kêu bà lành qua đây ở lại đi bà qua đây để bà dạy con bà chỉ còn cách này thôi à chứ tôi là tôi cũng bực con nhỏ này dữ lắm rồi đó vậy cũng được giờ chỉ còn có cách này là hợp lý nhất thôi để em đi nói chuyện với nó tôi đi với bà luôn là mẹ nó vậy Ủa mẹ hỏi gì kỳ vậy Thì mẹ là mẹ của cậu mà Mẹ cậu Tôi đâu phải đồ chó đâu Không phải đồ chó đẻ đâu Nói cái gì đó Cô Cô coi lại mình đi Cô có xứng đáng là dâu nhà này Là vợ của nó hay không Dù cô chỉ là một đứa con của Có ai dạy cô phải biết làm dâu làm vợ như thế nào không phải biết ngoan hiền thục nữ chăm sóc chồng con Biết việc trong việc ngoài Hầu hạ chồng con mình chứ Có ai mà vợ bắt chồng hầu hạ bóp tay bóp chân như vậy không Đã vậy á Còn làm rối loạn cả cái gia đình này lên hết Bỏ cái chân xuống Quậy nát cái nhà này Khiến cho cha mẹ chồng bất an Đúng là còn giàu ngố nghịch mà Nói mà còn ngồi đó hả Còn có lỗ tai không Còn ngồi đó nữa hả à, Em vợ Em vợ tỉnh lại đi em vợ Em vợ có sao Để, để em chồng đưa em vợ vô nhà sơ cứu Cho nó chết luôn đi Bà ăn nói gì kỳ cục quá